chào các bạn hôm nay mình xin hộp một sản phẩm mới đó chính là máy máy in HP Laser 107W đây là mặt hông đặc biệt của máy in này là chúng ta có thể in ờ, không dây từ điện thoại trực tiếp thẳng tới máy in luôn qua ứng dụng trên iPhone hoặc trên ờ, trên điện thoại Android đây chúng ta có thể coi được thông tin chức năng in tốc độ in là 20 trang A4 trên 1 phút kết nối mạng không dây khay chứa của máy in 107W này đến 150 tờ khay giấy để nó đựng giấy in ra là 100 tờ cái máy chữ sắc nét hình ảnh sinh động phù hợp với không gian của bạn in ấn di động dễ dàng nó có USB 2 chấm Wi-Fi và e, e pin này là để dùng in qua điện thoại iPhone máy in này à, xuất xứ tại Trung Quốc dạ vâng. chúng ta đã đi ờ, sơ qua một vòng của cái hộp bây giờ mình à, khui hộp máy in một uh, 07W này là mới mới nhất hiện tại thay thế cho cái dòng máy in không dây của HP là M15W giấy tờ gì hộp đóng rất chắc chắn rồi chúng ta có một giấy chỉ hướng dẫn sử dụng với hỗ trợ với hướng dẫn lắp đặt à, tờ giấy này dùng để hướng dẫn chúng ta mở máy khi mới mua về giấy này là quan trọng nè chúng ta coi hướng dẫn còn giấy này là giấy uh, giấy giấy thiều tiếng Anh tiếng Nhật tiếng Thái à có tiếng Việt cho chúng ta dễ đọc Còn à, thông tin bảo hành giới hạn của HB qua một bên đầu tiên chúng ta mở hộp chúng ta sẽ có thấy đầu tiên đó chính là cổng dây nguồn cổng dây nguồn cộng dây nguồn này à, đầu à, đầu ba chân đầu ba chân cộng thứ hai đó cũng là dây nguồn luôn Ồ, cộng dây nguồn này đầu hai chân nó có thể chắc từng quốc gia tiêu chuẩn ổ cắm từng quốc gia khác nhau dây thứ ba cũng đầu đầu ba chân các những à, đầu ba chân này thường không dùng ở châu Âu đây là được tặng ba cọng dây phải đi kèm chứ không phải được tặng đi kèm đấy tiếp theo là dây uh, ờ, USB phải đi China uh, ờ, USB chuyên dụng cho máy in và đầu USB 2.0 xong. ba nút có ba nút nút nguồn nút giấy hủy giấy nút uh, ờ, wifi mạng không dây đo kích thước luôn cho các bạn để hình dung máy tính ờ, có chiều ngang là 33 cm chiều cao là 10 15,5 cm chiều rộng là 20 21,5 cm đây tờ giấy à, cái quan trọng đầu tiên chúng ta phải xem hướng dẫn lột keo đầu tiên lột keo ừ, lột keo xong bỏ thùng rác nha các bạn cái khay ờ, chứa giấy in ra in ra này là chứa được 100 ờ, tờ mở nắp ra mở hai mắt mở hai nắp ra cố định cái gì đó một cục sốt chống uh, ờ, va đập chống uh, rung lắc ở đây ở đây ờ, chúng ta lột ra nè nó có cái nó có mũi tên nó có mũi tên chúng ta cầm kéo ra là được nguy hiểm các bạn à đó một giày ô tô à đây là hộp mực một hộp mực này à, hiện tại à, hộp Seiko để khi mà hết mực bơm thêm á, mình được ờ, biết á, là nó giá nó tầm khoảng 1 triệu 2 khi mà nó đi đi đường chúng ta không bị ờ, rơi rớt mực bạn cũng có thể giữ lại những cái này khi mà chúng ta di chuyển chúng ta nhét nó vô khi mà mực ở đây nó không có bị ờ, đổ ra ngoài khi chúng ta di chuyển chúng ta nhét vô lại chúng ta di chuyển thì mực ở đây nó hở hở lỗ mực nè khi chúng ta di chuyển đỡ bị rớt mực ra ngoài hơn kế tiếp nhét phòng mực vô lại đó cho cái tạch đó là ok đóng nắp lại máy rất là êm giờ chúng ta đến với khoan và gỡ này ra ở đây nó có một cái lẫy bước 3 này là mở ra rồi bỏ giấy vô rồi cắm dây điện vô là hết rồi ok bốn là dùng máy in kết nối điện thoại đây ở đây nó có cái ờ, cái mức giấy chúng ta có thể điều chỉnh những ờ, loại giấy nào chúng ta cần nếu mà giấy A4 thì chúng ta đưa ra ngoài ở đây nó có một ờ, số cái cái chỉ dẫn cho chúng ta đây số cái chữ dẫn giấy A4 thì chúng ta để nằm mức ngoài cùng giấy B5 chúng ta đưa sâu vô chút đến là giấy A5 đây là một máy in tiêu chuẩn Belaser 107 W sản xuất xứ Trung Quốc là cái hông máy có những ờ, khe tải nhiệt vì ờ, nghe nói ờ, một một cái máy in này khi mà nó nó in ra nó nóng đến 300 400 độ C đây là phía sau đây là những thông tin ở phía sau các bạn có thể cần đọc thông tin thì các bạn sẽ pause lại dừng lại video lại rồi bạn phóng to ra bạn đọc ở đây là có cổng ờ, nguồn cổng USB đáng lẽ khi mà mình gỡ máy máy in ra mình gỡ cái khay khay mực này ra rồi hạn chế mình di chuyển cái máy in tại vì cái cái khay mực nó mình di chuyển nó rất có thể là đổ ra ngoài đổ những cái bột mực á, nó rất là dễ đổ ra ngoài đây có khe tải nhiệt nữa máy in rất nhỏ gọn giấy chúng ta để đây Đó. ví dụ ví dụ đây là giá 4 chúng ta nhét ở đây giấy chạy từ trong chạy ra ngoài cho các bạn coi sơ qua phía ờ, bên trong lần nữa đây là một cái nhà bóng lại à, mã code mã vạch thông tin số này rất quan trọng đây chính là mã số mà khi chúng ta thay mực của con con 107W này nó dùng mực 107A W 107A W 1107A cái này à, khi mà hết mực chúng ta chỉ có thể mua ở chính hãng một uh, khay mực là một triệu hai còn nếu mà khi chúng ta mua mà thay mực bên ngoài á, thì uh, hãng công ty nó sẽ không bảo hành và khay mực này nó chỉ là uh, uh, mình được nghe nhân viên tư vấn nói là chỉ là demo cho nên chỉ in được khoảng 500 500 trang đấy mình sẽ cắm thử máy in vô và hoạt động cho các bạn cùng xem ta mở phần mềm à, mở ứng dụng setup 23107 Đó, chúng ta lại vô ứng dụng à, HP chúng ta nhập password chúng ta nhập password wifi qua phần mềm dây từ điện thoại tới máy in Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình Nếu bạn thấy thấy hay bạn like và hữu ích bạn có thể share cho bạn bè hoặc ai cần ai chuẩn bị mua máy in có thể tham khảo hoặc là ừ, tìm hiểu về máy in bạn có thể chia sẻ cho người ta cùng xem video bạn cần biết thêm thông tin về máy in này bạn có thể comment phía dưới mình sẽ giải đáp thêm cho cảm ơn các bạn đã xem video này hãy like like subscribe và ấn vô cái chuông để nhận được nhiều video hơn